khê nhưng mà không sao nó có màu màu có màu có mùi tôi thương thôi là được rồi vấn đề gì hết ở trên này là cái lũ chó nó không có nghĩ là nó hút trước mình được nghe mưa tội hơn ngày trời rơi mây luôn ngày mai em đi điện có bừng gọi rồi gọi hồn liêu rũ lê thơ gọi bờ cát trắng đêm kia bình yên mà sống đời cho xong à, quên anh em lên đây đông nếu có là anh bốc hết đó thấy rồi cơn nóng mà bị khê nhưng mà sao miếng ngon miếng thơm nó hơi khê nó hơi cháy rồi nó có mùi thơm ấy Tại vì no mà không tiêu đã lo thì có yêu ôi uhm, nó ngon ta ăn trong nồi ăn gần cái nồi rồi mình ăn trong cái nồi rỗng mà cứ phải tự tế với bản thân trước đã ha đúng rồi mình phải thương tế với bản thân mình trước đã mình đói thì mình ăn mình buồn thì mình ngủ ngủ dậy rồi mình uống cà phê không biết quỷ nó xin được đâu mấy trái hồng quá trời luôn Ê mày để tao mấy trái để tao về Sài Gòn tao làm quà nha Thái Thì mai Mấy trái thôi cho người trái ăn chung Sẽ đem ờ, một món quà, một trái hồng với một trái đào về cho Quế Anh ờ, Ghê vậy Mình cho anh em mình không à Tại vì tôi gửi cho của anh một quần rồi đấy Cảm giác phải biết Hai quả nữa nha À cho hai quả đi không có liệt Thật ra đừng nghe thằng đen nó Nó điêu Nó điêu đấy về quê đéo có cá với có rau đâu mà chanh với chè trồng mày về quê chỉ có chó thôi đó là nhiều ờ, mình coi đây là những ngày mình tự tế với bản thân một cách trọn vẹn ăn ngủ làm những người mình thích ồ oh, mắm ba ồ oh. đập thêm quả trứng trứng gà ấp làm cho nó máu chó thực ra để tận hưởng được cuộc sống như thế này thì uh, bạn chẳng cần gì hết mời vác cái xác bạn lên đây và đủ can đảm để từ bỏ tất cả nếu mà từ bỏ không phải là mình bỏ luôn mà từ bỏ mình sẽ làm được cái khác mới hơn tốt hơn đẹp hơn Đặt ok hơn đúng rồi mày không can đảm từ bỏ thì làm sao mà mày có được cái ờ, tử tế cho bản thân mày một cách trọn vẹn nhất được suy nghĩ đắn đo thế này thế nọ thế lọ thế chai thì làm sao mà nó ra được cái chai với cái lọ mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó hết vấn đề là bạn hãy căn bản chấp nhận cái giá đó chứ mình chi đó ô nó cái này mày uống tàu ngủ nhỏ nhỏ thôi mấy trái thôi giờ tao uống thử rồi sao không không không sao ông quê đi lấy rượu về uống không tao thích uống chơi chơi vậy không được à nó phải ủ ở đây hả ủ đây đi lại ngon rồi à. Rồi xin giới thiệu với mọi người đây là một à, đồng chí à, đồng bào uh, dân tộc kinh à, đồng bào dân tộc kinh à, đồng chí đồng bào uh, đó đang uh, cắt mấy chai uh, đào ra rồi để ngâm rượu mà ở trong nhà mình thấy có nguyên một hũ men men bột rồi má nhìn quyền luôn nói chung uh, anh em min lên đây thì thoải mái thôi cứ mẹ vác cái xác lên đây và vào mà ở thôi còn uh, những bạn muốn uh, du lịch lên đây thử cảm giác ờ, bụi bờ thì uh, cũng được thì nói chung là mình cứ chia sẻ lại một ít cho uh, giá chủ là được rồi chứ để mà để mà tận hưởng được cái uh, bữa cơm như thế này thì ở Sài Gòn kiếm không có đâu ở thành phố kiếm không có đâu bạn có thể uh, tự nấu theo cách bạn thích nhưng mà trước khi nấu thì phải đi nhúm lửa ở đây rất sợ bếp ga đó ở đây củi rừng nhiều mà tôi đốt đốt thì hết rừng đốt khi nào mà cảm thấy ấm lòng thì thôi vì gió hôm qua mày ăn dành của là cục thịt chứ bữa nay mày còn dành nữa hả tao mà lên đây ờ, chắc tao xin ông huy uh, cái miếng ở dưới đó xong rồi ta dựng căn nhà gỗ bé bé cái ta trồng mấy bụi cà phê mấy bụi chè cho nó giữ đất cũng không bị trôi ở dưới ta trồng thêm một ít uh, rau củ quả không ở đây ờ, trồng trồng bầu trồng bí mướp đồ nhanh hơn mà đi xin một một một xe cướp cướp thao về đổ xuống phố hả cướp theo nó tốt hơn ờ. cứ bò đây đâu có bò đâu mà chở Sài Gòn lên hả mà à, chúng ta sẽ được ăn cứt một cách gián tiếp những trứng ốp là là chính Đấy, hợp lý không khi mà hùng mà hùng mà trở về với bụi thì hùng sẽ có những trò rất là hay à, cái tên của mình ngày trước là anh em cứ gọi là bụi bụi này không phải là bụi bờ bụi bọng gì mà là cát bụi mình chỉ là một hạt bụi thôi và mình sẽ làm những cái điều hay ho từ hạt bụi đó cái tập này à, kết thúc đi nha để anh không tô cơm nữa hả tối quá má sáng đang ngủ cái lũ chó vô nó trèo lên giọng nó ngủ chung không được bọn này nó không được bye bye cơm hả